Dê mẹ tìm con A Trinh và mẹ nuôi được mấy con dê Trong bầy dê có một con dê mẹ trên trán có một sợi lông mày màu vàng Tuy nhiên tuổi của nó cũng hơi già một chút Nhưng mà năm nay nó còn sanh được một con dê con toàn thân trắng như tuyết được rồi, ta biết bọn mày đói rồi Đừng có kêu nữa, ta sẽ dẫn bọn mày lên núi ăn cỏ Che mẹ lông mày vàng Ngươi mau dẫn bảo bối của ngươi ra đi Muộn rồi, cỏ tươi ngon sẽ bị bọn nó ăn hết đó Tiểu Ngọc đoàn à Chú phải ngoan ngoãn chạy theo sau lưng mẹ của chú đó Không được chạy lung tung đâu đó ta thật sự đã già rồi đi có một đoạn đường như vậy mà cũng không có sức nữa phải ăn một chút gì đó để bồi dưỡng lại sức khỏe sao cô lại ăn cỏ ở chỗ này cỏ ở đây đâu có ngon đâu hay là chúng ta đi lên trên sườn núi ăn ít cỏ tươi ngon hơn đúng đó lập tức đi lên sườn núi đi ở đó có nhiều cỏ non lắm để tôi ăn trước chút gì bổ sung cho cơ thể cái đã Lớn tuổi rồi, đi không có nổi Mẹ ơi, cỏ ở đây có ngon không vậy? Mùi vị chẳng ra gì, con đừng ăn Một chút nữa lên sườn núi rồi con hãy ăn nha Dạ được Cỏ ở đây mẹ cảm giác mùi vị có chút gì lạ lạ Nhưng ăn vào miệng hương vị vẫn rất là non được rồi, đừng ăn ở đây nữa Mau chóng đi lên sườn núi thôi Cỏ ở trên đó mới ngon Miễn là thức ăn Thì những con dê này <laughs> liền có thể ngoan ngoãn ở lại đây rồi Mình cuối cùng cũng có cơ hội để đi làm việc khác Mẹ mẹ ơi, cỏ ở bên đó ngon nè Mẹ, Mẹ ơi cỏ ở bên đó cũng rất non Bảo bối à Con đừng chạy lung tung Nếu mà đi lạc là phiền phức lắm đó con Mẹ ơi con không có lạc đâu Cỏ non bên đó Con và mẹ cùng qua đó ăn đi mẹ Con đi đi Mẹ không đi qua đó đâu Con đừng có đi xa quá Mẹ muốn ở đây nghỉ ngơi một chút <laughs> Mình làm sao thế này Sao mà mắt mình càng lúc càng mở không lên vậy chứ ngủ quá. Dê mẹ mày vàng ở đó có thể suy nghĩ Nó đã ăn số cỏ ở bên đường có chứa chất độc Đợi khi nó nhận ra điều này thì thị lực của nó đã suy giảm Cho dù những thứ ở gần bên nó, nó cũng không thể nhìn rõ được Được rồi, về nhà thôi, tất cả hãy mau lên <laughs> Chuyện gì xảy ra vậy? Mắt của tôi sao thế này? Sao mắt mình càng ngày càng không nhìn thấy rõ vậy? Bảo bối à, hôm nay con ăn no chưa vậy? Dạ, nè, đến đây với mẹ nè Cô nhìn thấy rõ không? Tôi không phải là con trai của cô à, Vậy con trai của tôi đâu rồi? Các bạn có nhìn thấy con trai của tôi ở đâu không? Chúng tôi không có nhìn thấy Đúng dạ. vậy, khi chúng tôi trở về hình như không có nhìn thấy dạ. con trai của cô đâu cả Bảo bối, bảo bối của tôi đang ở đâu vậy? Con về mẹ mày vàng này, hôm nay sao lại như vậy? Sao nó cứ kêu mãi không ngừng? A à, Tịnh à Con Tiểu Ngọc Đoàn đâu con Con của con dê mẹ mày vàng đâu Sao không thấy Trời ơi Tiểu Ngọc Đoàn đi đâu mất tiêu rồi Như vậy phải làm sao đây Mẹ ơi Chúng ta hãy mau đi lên núi tìm nó đi Trời tối quá rồi Khi trời tối Mà ta đột ngột đi lên núi Thì rất là nguy hiểm Hãy đợi đến sáng mai Sau khi trời sáng Chúng ta sẽ đi tìm Ngày mai hãy đi tìm vậy Cha mẹ phát hiện con của mình đã mất Nó ở trong chuồng Kêu lên từng tiếng kêu bi tuyền thống khổ Chú nhìn xem đây là cái gì Đến nếm thử một chút đi Dê đặc biệt thích liếm muối ăn Muối ăn có thể làm cho nó yên tâm Nhưng muối ăn với nó ngay bây giờ Sao mà không có một chút hứng thú gì Chú mày đừng có đau lòng quá Tao biết chú mày đang nhớ con của chú lắm Tao hứa với chú mày Đợi đến ngày mai trời sáng Tao sẽ đi tìm con cho chúng mày nha Mẹ ơi, nó thật sự quá tội nghiệp Đúng đó, nó thật sự là quá quá đau khổ Nhưng hôm nay không còn cách nào khác. Trước đây dê mẹ mất đi dê con, mẹ cho nó một ít muối để ăn để phân tán đi sự chú ý của nó. Nhưng con dê mẹ mày vàng có tuổi này rất khó an ủi nó. Mẹ thật sự không có cách nào khác để phân tán nỗi đóng cổ của nó. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài sớm để tìm được con tiểu ngọc đoàn, để mẹ con chúng nó sớm ngày đoàn tụ. Ừ, ừ được rồi, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi tìm dê con nha. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, người mẹ liền thức dậy chuẩn bị đi lên núi tìm chú dê con. Mày đừng có quá đau buồn nữa, tao sẽ đi tìm con dê cho mày. Mày cũng muốn cùng tao đi lên núi tìm con của mày phải không? Được rồi, mày sẽ cùng đi với tao nha. Mẹ có ở nhà không? Thì ra mẹ đã dẫn nó đi tìm dây con rồi Mình cũng phải đi giúp một tay thôi Chuyện gì xảy ra thế này? Hình như nó đã ăn phải cỏ có độc Hèn gì nó cứ bỏ rơi con của nó mà cũng không hay biết gì vì mẹ ăn phải cỏ có độc nên đôi mắt của nó không nhìn thấy rõ nữa. Cuối cùng là nó đã ăn cỏ có độc ở đâu vậy chứ? Mày có đi được nữa không vậy? Hay là mày nằm ở đây nghỉ một chút đi nha. Tao một mình tìm con cho mày cũng được. À, mày còn muốn tự mình kiên cường đi tìm con nữa. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm Tiểu Ngọc Đoàn nha. Như vậy mày cũng sẽ an tâm hơn. Tiểu Ngọc Đoàn, chú ở đâu vậy? Ngọc Đoàn ơi, chú mau ra đây đi Mẹ của chú sắp chết rồi kìa à, Tìm được rồi, Tiểu Ngọc Đoàn Tiểu Ngọc Đoàn, sao chú chạy đến đây vậy chứ Làm tao sợ muốn chết luôn nè Đi thôi, tao giúp chú đi tìm mẹ của chú Bà ấy nhớ chú sắp điên lên rồi Nhưng lúc đó, con dê mẹ mày vàng đã sức cùng lực kiệt Đột nhiên, nó hướng về dạ, đám cỏ đó mà đi tới Và sau đó, nó cứ đi tới đi lui quanh đám cỏ đó Mày đang làm cái gì vậy? Mày đói rồi hả? Có phải mày có chuyện gì muốn nói với tao hay không? Mày đói rồi phải không? Cỏ độc Đây là cỏ độc sao? Tao hiểu rồi, có phải mày muốn nói cho tao biết đây là cỏ có độc không được ăn không? Có chúng tôi trông coi đàn dê thì sẽ không cho chúng ăn cỏ độc như vậy đâu. Nhưng nếu con tiểu ngọc đoàn đi lạc và ngộ nhỡ nó ăn phải cỏ độc này thì biết phải làm sao đây? Đúng đó, nếu con của tôi nó mà ăn cỏ độc này thì tiêu rồi. Không được, tôi không thể để cho con của tôi ăn phải cỏ độc này được. Mày làm gì vậy? Mày điên rồi hả? Ăn nhiều cỏ độc như vậy, mày sẽ mất mạng đó Tôi phải ăn sạch đống cỏ này Quyết, không để con của tôi nhìn thấy Nếu không, nó sẽ ăn phải đống cỏ độc này Không được, mày không thể ăn được nữa Nếu mày ăn tiếp tục, mày sẽ bị sanh bệnh mà chết đó Ngay lúc này, A Tịnh, bồng con Tiểu Ngọc Đoàn từ xa đi tới Dê mẹ nhìn thấy con tiểu ngọc đoàn nằm trong vòng tay của A Tịnh thì đã liền kêu lên Dê mẹ mày vàng sức đã yếu Sau khi nghe được tiếng kêu của con tiểu ngọc đoàn Trong phút chốc nó đã lấy lại tinh thần Và nó liền chạy về hướng của tiểu ngọc đoàn Mẹ ơi, mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã tìm được mẹ rồi Con nhớ mẹ lắm Đây là con của tôi, đúng rồi Con của tôi, con của tôi đã trở về Mẹ ơi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa đâu Trở về là tốt rồi Trở về là... Mẹ ơi, mẹ ơi Mẹ làm sao vậy Mau tỉnh dậy đi mẹ Tiểu Ngọc Đoàn nhìn mẹ mà kêu khóc không ngừng Nhưng đôi mắt của dê mẹ đã vĩnh viễn nhắm lại rồi Dê con đột nhiên quỳ xuống Nước mắt chảy ròng ròng Phát ra tiếng kêu thống thiết bi thương Ai nghe cũng phải thương xót Mẹ ơi, cha mẹ thật là vĩ đại Trên thế gian này, tấm lòng của cha mẹ không chỉ có loài người mới có lòng yêu thương con cái Mà ngay cả động vật khi nhìn thấy con của mình gặp khó khăn hoặc khi tính mạng gặp nguy hiểm Thì luôn luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ con của mình bình an, mạnh khỏe A-di-đà Phật Ba bảo bối của nhà A Trân Câu chuyện này được xảy ra vào thời chiến tranh. Sau khi kẻ thù xâm chiếm, rất nhiều người rời khỏi gia đình đi bảo vệ tổ quốc. A Huy cũng từ biệt mẹ và người vợ mới cưới là A Trân, rời bỏ thị trấn nơi mình sinh sống để đi kiếm tiền. Ây da, gà bé nhỏ, gà nhỏ này đi từ đâu mà đến đây vậy? <laughs> Xem ra chú nhóc này đói rồi đây Nè đến đây đến đây Ở đây có chút bánh màn thầu Ngươi mau ăn đi Lúc này từ trong bếp vọng ra tiếng mèo kêu rất lớn Gà nhỏ kinh ngạc Dội vàng nấp vào phía sau lưng của A Trân Lúc này mẹ chồng ôm con mèo từ trong bếp đi ra Bà cũng vừa nhìn thấy con gà nhỏ đó Ồ, con gà nhỏ này từ đâu đến vậy hả? Dạ con không biết nữa, nó tự chạy đến đây đó. Ngay trong lúc đó, con mèo trong vòng tay của mẹ chồng nhảy ngay xuống lập tức. Sau đó, nó chạy đến trước mặt con gà nhỏ. Nó hiếu kỳ, thò chân ra dỗ dỗ lên thân của con gà. Gà nhỏ sợ hãi, dội dàng thụt lui lại. Tiểu bố à, đừng làm nó bị thương. Đột nhiên nó đến nhà chúng ta, vậy chúng ta hãy nuôi nó đi. Như vậy cũng được. Có nó, khoảng sân nhỏ của nhà chúng ta thiệt là náo nhiệt hơn. Đúng đó, từ khi A Quy rời bỏ gia đình ra ngoài kiếm tiền, ngoài sân nhà nhỏ chúng ta giống như là thiếu đi sức sống vậy. Nuôi thêm mấy con động vật nhỏ này cũng tốt, khoảng sân nhỏ thêm sức sống, Nói không chừng A Khuy có thể trở về sớm hơn Vậy là con gà nhỏ ở lại trong khoảng sân nhỏ đó chẳng mấy chốc Nó đã trở thành một con gà trống to lớn, cao đẹp Đồng thời cũng trở thành đôi bạn với con mèo nhỏ là A Bố Cả ngày cùng nhau đùa giỡn Tuy nhiên, cả hai chúng nó đều mang đến một chút sinh khí cho khoảng sân nhỏ này Nhưng A Quy cũng không thấy quay trở về Bác sĩ, mẹ chồng tôi bà ấy thế nào rồi? Cuối cùng bà ấy là bệnh gì vậy? Bà ấy chỉ là đang nhớ con trai của mình, thậm chí ăn ngủ không yên, cuối cùng đưa đến thân thể bị suy nhược cùng cực. Đúng đó, mấy ngày nay mẹ chồng tôi bà ấy luôn gọi tên Ao Quy, cơm cũng không màng ăn nữa. Nếu như vậy là bà ấy bị tâm bệnh rồi. Tôi chỉ cần điều tiết thân thể của bà ấy một chút là được. Tâm bệnh thì không có cách nào chữa trị. Dân, vâng, thưa bác sĩ, vậy ông cho bà ấy điều tiết thân thể trước đi ạ. À? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà chế độ ăn uống nhất định phải theo kịp mấy ngày này. Có thể hầm một ít canh gà để bà ấy bồi bổ cơ thể không? Ừ. Dạ được. Cơ thể của mẹ, mẹ tự biết. Ta không có bệnh gì hết Đừng mời bác sĩ làm chi cho tốn tiền Mẹ à, cơ thể của mẹ chỉ là quá suy nhược, không có vấn đề gì lớn đâu. Mẹ không cần phải quá lo lắng, chỉ cần bồi bổ thì sẽ khỏe lại ngay thôi. Từ khi A Quy ra ngoài kiếm tiền, nhà chúng ta cũng chưa nhận được tiền nó gửi về, cũng không biết khi nào nó mới trở về nữa. Cho nên, chúng ta vẫn phải tiết kiệm con à. Ừ, Sức khỏe của mẹ chồng ngày một sa sút, mỗi ngày chỉ có cải xanh, màn thầu dinh dưỡng là không đủ, mình nhất định phải nghĩ cách thôi. Đúng rồi, trong nhà mình chẳng phải là có nuôi một con gà hay sao? A à Trân quay vào nhà lấy ra một con dao Con gà trống to nhìn thấy Trên tay A à Trân đang cầm một con dao Nhưng nó không hề bỏ chạy Nó vẫn đứng ở đó Luôn nhìn A à Trân Cô ấy giơ tay tóm lấy con gà trống lớn, sau đó đưa dao lên kề vào cổ của nó. Con gà trống lớn vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của A Trân. Lúc này, con mèo nhỏ A Bố vừa nhìn thấy cảnh tượng này. Nó kêu lên một tiếng thật to, sau đó chạy đến bên chân của A Trân kêu dồn dập. Hình như đang thỉnh cầu với cô. A Trân nhìn con gà trống lớn trong tay mà nước mắt rơi lã chả trên con dao. Con gà trống lớn nhìn thấy cô rơi nước mắt như vậy, nó bèn phát ra tiếng kêu cục cục, hình như đang an ủi cô ấy. Để nó lại đi, sức khỏe của mẹ chưa tệ như vậy đâu. Có nó và A bố khoảng sân nhà nhỏ mới náo nhiệt hơn con à. Hả? Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đây vậy? À, à bố nó kêu thống thiết như vậy Thì ta đâu có thể an tâm nằm ở đó cho được chứ À Trân à Để nó lại đi con Ta không sao đâu Trong thời buổi hỗn loạn này Có thể vui vẻ mà sống Đây cũng là một việc tốt đẹp rồi con Qua một thời gian Sức khỏe của bà mẹ chồng dần dần bình phục nhưng bà vẫn còn nhớ đến A Quy, con trai của mình. Hy vọng có một ngày anh ấy có thể sớm trở về. Mẹ ơi, trời tối rồi. Chúng ta vào nhà đi nha mẹ. Ơi, được rồi. Ây à, tiếng gì vậy? Chẳng phải là A Quy trở về hay sao? Bà ấy nhanh chân bước ra cửa, mở liền cánh cửa nhưng chỉ thấy bên ngoài cửa có một con chó nhỏ đang cào cửa không ngừng. Hả? À, con chó nhỏ, con chó nhỏ này còn chưa dứt sữa, sao mà nó chạy đến đây vậy chứ? Mẹ của nó đâu? Chú chó nhỏ này nhìn dễ thương quá đi mẹ. Lúc này, con gà trống lớn và con mèo nhỏ A Bố cũng chạy ra xem. Hai đứa chúng nó quay quanh con chó nhỏ này, nhìn tới nhìn lui không ngừng. Con gà trống lớn dùng mỏ cạ nhẹ nhẹ vào cái đuôi con chó nhỏ đang ngoe ngoẩy. Và con mèo nhỏ thì thò chân sờ vào đầu con chó nhỏ, giống như là đang thân thích với nhau vậy. Xem ra chúng nó rất có duyên, chỉ bằng chúng ta giữ con chó nhỏ tội nghiệp này lại, đợi nó lớn lên thì có thể giữ nhà cho chúng ta. Con cũng nghĩ như vậy đó, Chúng ta gọi nó là ao được không? Ao quan nghênh ngươi đến nhà của chúng tôi. Như vậy, gà trống lớn, con mèo nhỏ A Bố và con chó nhỏ A Qua cùng sống chung trong một khoảng sân nhỏ của nhà A Trân. Chúng nó đến làm cho khoảng sân nhỏ tràn đầy sức sống. Con xem A Qua nó lớn nhanh ghê chưa? Không bao lâu nữa nó có thể giúp chúng ta giữ nhà rồi. Dạ đúng dạ. rồi, Thật không ngờ, ba đứa nhỏ chúng nó rất hợp với nhau, giống như là quân đệ tình thân vậy. Phải đó, có chúng nó chạy tới chạy lui suốt ngày trong khoảng sân nhỏ này cũng thấy rất là vui. ơi Lúc nhỏ thằng a Quỳ cũng giống như nó vậy, thích chạy tới chạy lui trong cái sân nhỏ này. Ờ, mẹ à, đợi anh A Quy trở về, chúng con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẩm để khoảng sân nhỏ của chúng ta thêm náo nhiệt nha mẹ. Ừ. Được đó, nó ra ngoài lâu như vậy rồi, Sao mà ngay cả một lá thư cũng không gửi về nữa Ây da, chú chó nhỏ như vậy mà biết giữ nhà rồi hả? Đương nhiên rồi, A Qua nó thông minh lắm Được rồi A Qua, đừng có sủa nữa con Ông ấy là hàng xóm của nhà mình Ây da, gà và mèo của nhà chị có phải cũng biết giữ nhà không? <laughs> Bà đứa chúng nó là bạn bè với nhau Hai đứa chúng nó đến giúp a Hòa đó mà Mèo, gà trống và chó rút cuộc có thể trở thành bạn Thật là y hữu nha À đúng rồi, chúng ta vào nhà đi Tôi có việc quan trọng muốn thông báo với mọi người Có việc gì mà quan trọng dữ vậy? Đi, chúng ta vào nhà rồi nói Hả? Chú nói cái gì? Có tin tức của A Quy rồi hả? Quá tốt rồi, còn biết nhất định A Quy sẽ bình an vô sự mà Tạ ơn trời đất A Quy hiện giờ đang ở đâu vậy chú A Quy bây giờ tham gia quân đội nhập ngũ rồi Đây Chị xem tin của cậu ấy gửi về nè Quả nhiên là thư của A Quy gửi về rồi Sau khi mọi người xem xong thư Nhất định phải đem thư đi đốt đi Nếu để quân địch biết Thì tệ lắm đó nha ừ, Dạ được, thật sự rất cảm ơn chú A Trần và mẹ chồng Không nỡ đem lá thư này đi đốt Họ xem xong, đem lá thư cất đi. Tuy nhiên, trong thôn, trưởng làng an ninh giả làm việc cho kẻ thù, không biết tin tức từ đâu đưa đến, đột nhiên mang người xông thẳng vào nhà của họ. Con chó nhỏ này thân hình không to, nhưng nó rất là lợi hại. Đừng khiêu khích tao. Nếu mà khiêu khích tao, tao mà để con chó quân đội của tao cắn một phát là mày chết tươi. À qua, đừng có sủa nữa con. Bảo an đại nhân, hôm nay ông đến đây có việc gì vậy? Tôi nghe nói con trai bà đang đi lính Tôi nói cho bà biết Nếu người dân trong thị trấn muốn đăng ký đi lính Và không thông qua chúng tôi Vậy thì đừng có trách sao tôi không khách sáo Bảo An à Anh Quy nhà chúng tôi mãi không có tin tức gì Thì làm sao nói là anh ấy đang đi lính được chứ Thật vậy không Tôi đã nhận được tin tức chính xác Mấy ngày trước A Quy vừa mới gửi cho các người một lá thư Ai nói vậy chứ Việc này căn bản là không hề có Đúng không Vậy hãy để chúng tôi lục soát Thì mới biết chắc có hay không Không được Ông có tư cách gì mà đòi lục soát nhà tôi Chúng mày là những quân cướp hung tợn Lời hai người họ ra đây cho tao Đừng cử động Tụi mày là những quân cướp hung tợn Mau thả chúng tao ra Vào trong lục soát cho tao Lục soát cho kỹ vào Dạ Ây da Con chó nhỏ này thật là hung tợn Con chó nhỏ chết tiệt còn dám cản đường tao phải cho con chó nhỏ quân đội của tao ra mới được Đã lâu rồi Nó không có vận động Hôm nay để cho mày xem cái gì mới gọi là chó dữ Tiểu qua đâu phải là đối thủ của con cháu quân đội Trong chớp mắt nó đã bị đè xuống đất Sau khi cháu quân đội đè tiểu qua xuống đất Bèn nghe răng sắc nhọn cắn vào nó Đừng làm tiểu qua bị thương mà Con cháu quân đội của tôi Con gà chết tiệt Tao phải giết mày ấy à Đây là cái gì vậy Đau quá con mèo chết tiệt Dám cào tao bị thương Đau quá Thật là chết tiệt mà Bảo An à Vết thương trên mặt của ông khá là sâu Phải mau xử lý đi Chúng ta đi thôi À bố à, thật xin lỗi ngươi nha Em chỉ bảo vệ chúng tôi mà đã bị thương nặng như vậy Chúng ta không thể ở đây được nữa rồi con Tụi bảo an nó không buông thả cho chúng ta đâu Chúng ta đến tị nạn nhà người khác trước đã ừ. À bố, A Qua và gà trống lớn đã hiệp sức bảo vệ người nhà. Mẹ chồng và A Trân, hai người cũng chăm sóc bọn chúng không rời bỏ. Quả nhiên, không bao lâu chiến tranh kết thúc. A Quy cũng bình an trở về. Cùng mẹ và thê tử một nhà đoàn viên, trải qua cuộc sống không lo, không phiền. Biểu đạt tình thương, không cần ngôn ngữ. ở thành phố bình nước Úc. Có một cặp vợ chồng nọ nuôi một con thỏ con có bộ lông đen tuyền tên gọi là Thố Thố. Anh nè, anh có muốn uống một tách cà phê không? Được, cảm ơn em. Kìa em, Thố Thố nó chạy sau lưng em kia kìa. Thố thố à Sao vậy hả Em cũng đói hả <laughs> Thôi được rồi Nè Chị lấy một ít rau cải cho em nha Ngon lắm đó Ăn nhiều một chút đi <laughs> Thố thố ăn thật là nhanh đó nha dạ Anh nè Em cảm thấy thố thố của chúng ta rất hiểu chuyện dạ. Rất giống dạ, con người Anh có thấy vậy không phải không đó? Anh chỉ nghe nói qua loài chó có thể làm bạn với con người. Nếu nói rằng thỏ cũng có thể hiểu tiếng người, thì anh mới nghe nói lần đầu đó. <laughs> Ừ. Hai vợ chồng cùng với chú thỏ đen thố thố Sống chung với nhau giống như là một gia đình Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa Cùng nhau sinh hoạt Thố thố giống như là một thành viên trong gia đình của họ vậy Thố thố ngoan quá đi Thố thố nè chị buồn ngủ rồi Em cũng trở về giường của em và đi ngủ đi nha Thố thố đúng thật là thông minh đó <laughs> <laughs> hmm. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra một sự việc chứng minh rằng bạn tốt của loài người ngoại trừ loài chó thì còn có thể có thêm cả loài thỏ vào đó nữa. Câu chuyện này xảy ra vào một buổi sáng sớm nọ. Trong lúc cả hai đều đang say giấc ngủ, thì đột nhiên trong nhà bếp, bất ngờ phát quả, khói bốc lên mù mịt. Lúc này, người chồng chợt tỉnh giấc vì nghe có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Có âm thanh gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Em có nghe gì không? Giống như là có ai đang gõ cửa phòng của mình vậy đó anh. Để anh đi xem thử. Thố thố Thố thố Sao em lại chạy đến đây vậy ừ? Có mùi gì đây Hả Có khói ở đâu nhiều vậy Thố thố Chúng ta mau chạy đi Hả không xong rồi Cháy rồi Cả nhà bếp đều cháy hết rồi Mau chạy đi Chạy ra khỏi đây đi Lửa cháy lớn quá rồi Nhanh chân lên Nhà bị cháy sạch hết rồi Mặc dù đã được đội cứu quả chữa cháy kịp thời Nhưng trận quả quạng cũng đã thiêu quỷ gần nửa căn nhà Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn rồi Nhưng mà nhà của anh chị gần một nửa đã bị cháy rụi hết rồi <laughs> Ôi không Không sao cả Ít ra chúng ta cũng không có chuyện gì Nhà thì chỉ cần xây lại là được mà Đúng vậy Hai người có thể bình an chạy được ra khỏi đám cháy Đã là giảng phúc rồi Lần này may mà có con thố thố Nó đã gọi chúng tôi dậy trong lúc đang ngủ say Chúng tôi mới có thể chạy ra khỏi đám cháy kịp thời đó Chị nói sao? Là con thỏ này đánh thức các anh chị hay sao? Ừ. Vậy là nó đã cứu mạng hai người rồi Đúng thật là khó tin mà Sau trận quả quạng, hai vợ chồng không những bắt tay vào việc xây dựng lại nhà cửa, mà còn dành nhiều thời gian vuốt ve chơi đùa với chú thỏ đã cứu mạng họ. Con người đều nói loài chó là bạn trung thành nhất vì loài chó biết cảm ơn, thậm chí còn biết bảo vệ chủ nhân của nó. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, thì nhân vật chính đã cứu người lại chính là một chú thỏ bé nhỏ, cho nên mà nói bất kỳ loài động vật nào cũng đều có tình cảm và lòng biết ơn. Hãy đến Thời gian lúc nhỏ, nhà ở nông thôn Lúc đó ở nông thôn, nhà nhà người người đều nuôi mèo Trong nhà của Triệu Tường cũng có nuôi một con mèo mẹ A à, Tường à, con bưng tô cơm này cho con mèo ăn đi con à, Mẹ ơi, sao mẹ cho con mèo lớn ăn nhiều đến như vậy chứ Nó sắp sinh mèo con rồi Đương nhiên phải giúp cho nó bồi bổ một chút dinh dưỡng chứ Được rồi, mau mang cho nó đi con Ăn cơm đi ăn cơm nè Nè, dạ, đây là cơm của mày đó Mấy hôm sau, mèo mẹ à. sinh ra mèo con Một lần sinh được năm chú mèo con Nhưng lúc đó, mèo con ở nông thôn quá nhiều không ai cần đến Nên mẹ của Triệu Tường không nhẫn tâm dứt bỏ chúng Mà để tất cả lại nuôi ở trong nhà Phiền quá đi, phiền chết đi được Mèo mẹ sao mà sinh ra lắm con mà đáng ghét như vậy chứ À Tường à, con sao vậy? Mẹ ơi, những chú mèo nhỏ này thật là phiền quá Mau đem chúng nó, cho người ta hết đi Trong thôn, mỗi nhà đều có nuôi một à, con mèo rồi Ai mà cần đến ừ, chúng nó chứ Vậy thì đem chúng nó dứt khóm đi cho rồi Bọn chúng còn quá nhỏ Lúc này mà đem chúng nó dứt đi Thì chúng nó sẽ đói chết bớt đó con như vậy chẳng cách nào là chúng ta giết bọn chúng rồi còn gì Chúng ta không thể làm như vậy được đâu con Hả? À. Trong số đám mèo, có một con mèo mắt kính, có lông trắng, diện hai mắt. Những chú mèo nhỏ này rất là tinh nghịch và còn đến ăn dụng thức ăn của A Tường nữa. Làm cho A Tường rất là chán ghét bọn chúng và luôn muốn tìm cách để trừng trị bọn chúng cho ra lẽ. Ây cha! tập vợ của tôi Mày con mèo thúi này Xem tập đánh mày nè A à, Tường à, gần đây con thi cử rất vả quá Cái này cha đặc biệt làm cho con đó Wow, là bánh nhân thịt hả? Ngon quá đi Con ăn bánh nhân thịt rồi thì phải thi đạt thành tích cho giỏi Nếu thi không đậu, cha sẽ không mua cho con ăn nữa đâu Cha, lần này con thi môn toán được 100 điểm đó Phải không đó, thiệt mà Để con lấy bài thi cho cha xem nha À, bánh nhân thịt của con Mày con mèo đáng ghét này Còn đâu bánh nhân thịt của tao Được rồi, đừng đuổi theo nữa Lần sau cha lại mua cho con cái khác mà Con mèo đáng ghét này Tao nhất định phải báo thù một ngày nọ, Triệu Tường nhân lúc con mèo mắt kính mãi lo ăn cơm, không chút để ý, cậu ấy liền chộp lấy con mèo. Tao xem lần này mày còn chạy đi đâu được nữa chứ. Lần này mày chạy không thoát đâu. Nếu mày đã nghịch ngợm như vậy, thì tao cho mày một ít thuốc ngủ để cho mày yên lặng một chút mèo mắt kính sau khi bị cho uống thuốc ngủ, nó có vẻ không được ổn. Nó như bị kích thích, toàn thân lão đảo, lắc lư giống như người đang say rượu. Nhưng đi không được bao lâu, máu từ trong mũi nó chảy ra như một dòng suối, sau đó đầu nó gục liền xuống đất. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thảm rồi, nó chết rồi hả? Nếu để ba mẹ biết, nhất định sẽ mắng và đánh mình chết cho coi. Không được Mình phải mau đem nó dứt đi mới được Thật rất nhanh Triệu Tường vì giết hại mèo con mà nhận lấy báo ứng Lúc anh ấy vào học trung học, đột nhiên anh ấy bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, có khi mấy ngày liền cũng không ngủ được, vô cùng đau khổ, chỉ có thể nhờ vào thuốc ngủ mới có thể giúp anh ấy đi vào giấc. Tại sao vậy? Tại sao lại không ngủ được chứ? Sao vậy con? Con lại bị mất ngủ hả? Dạ, à, con rất buồn ngủ, nhưng mà à. Con không thể nào ngủ được Con khó chịu quá mẹ ơi Con không biết phải làm sao Ai, Mẹ nghĩ con lại phải tiếp tục dùng thuốc nữa rồi Nếu cứ tiếp tục như vậy Không biết phải làm sao được nữa Thuốc ngủ hả? Năm đó, chính con dùng thuốc cũ để giết hại con mèo mắt kiến đó Không ngờ hôm nay, bản thân mình cũng phải uống thuốc ngủ nữa Chẳng lẽ điều này chính là nhân quả báo ứng mà người già hay nói hay sao mẹ nè mọi người có nghe nói gì không dương đồ tể giết heo ở làng bên cạnh đã gặp tai nạn rồi đó ông ta đột nhiên bị con dao mổ heo đâm trúng ngay não bộ mà chết tôi cũng có nghe nói ông ấy đã sát sanh quá nhiều cho nên đã gặp quả báo đúng vậy dạng vật trên thế gian này đều có tánh linh cả cho nên ngàn dạng lần cũng không nên mặc sức mà làm tổn hại chúng Ôi, sao đột nhiên buồn ngủ như vậy chứ? Vào mùa hè giống gì rất dễ gây buồn ngủ Nếu em buồn ngủ thì có thể ngồi đây ngủ một chút mà Ở đây có bóng cây, cũng rất là mát ờ, ờ. ờ, Không được rồi, em phải đi ngủ một lát mới được Lúc đó Triệu Tường đang ngủ rất say Có một con mèo lớn chậm chậm tiến đến gần bên anh Quanh đôi mắt của con mèo là một vòng tròn màu trắng Nó chính là con mèo mắt kính đã trưởng thành. Mọi người xem đi kìa, con mèo đó kỳ lạ quá. Đôi mắt của nó có một vòng tròn lông trắng viền xung quanh, nhìn nó giống như con mèo mắt kính vậy. Đúng vậy, tướng mạo của nó thật là kỳ lạ. Con mèo đeo kính đột nhiên giống như phát điên lên, nó lao mình về phía triệu tường. Nó dùng hàm răng sắc bén và móng vuốt của nó cắn xé lấy quần áo của triệu tường, không muốn buông ra. <laughs> Cứu tôi với Cứu tôi với Mau cứu tôi Mau Mau đến giúp một tay đi Hả Đúng vậy Chúng ta mau đến giúp cậu ấy đi ờ, à, da Đau quá Đau chết được Trời ơi Một con mèo Sao mà ghê gớm như vậy được chứ Đột nhiên Sao lại làm người ta bị thương nặng như vậy Nhanh lên Mau đưa triệu tường đến bệnh viện ngay đi Đúng đó, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi Triệu Tường sau khi được đưa đến bệnh viện, nghỉ như một tháng mới có thể bình phục. Từ đó về sau, anh ấy không dám đối đãi ác nghiệt với con mèo nào nữa, và cũng không dám đối đãi ác độc với những động vật khác. À, Tường à, con thấy thế nào rồi? Vết thương đỡ hơn chưa con? Ừ, ừ con đã khỏe rồi, không ngờ là con mèo đó đột nhiên có thể cắn con bị thương nặng đến như vậy đó mẹ. Để xem lần sau còn có còn dám đối đại ác nghiệt với con mèo nào nữa hay không. Không dám đâu, không dám đâu. À Tường à, con phải nhớ lấy bài học lần này nha. Tổn hại động vật đều là phạm tội, vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Con làm tổn hại sinh mạng của người khác, thì cuối cùng những nỗi thống khổ đó đều sẽ quay lại để giáng xuống chính thân thể của con. Dạ, con không dám làm tổn hại chúng nữa đâu. Giáo dục, hạnh phúc mỹ mãn may mắn tìm được trái đào vàng. Nhất Thành sư phụ, tôi về rồi nè. Tất cả đều được thuận lợi chứ. Quá thuận lợi đi chứ. Hoàng lão gia còn khen chén bát của tôi làm rất đẹp, còn thưởng cho tôi 10 lạng bạc nữa. Bố thí tài sẽ được tài phú, phải dùng tiền kiếm được giúp đỡ càng nhiều người hơn. Ừ, nhất định rồi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mau mở cửa. Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Hai vị thí chủ có gì từ từ nói. Hoàng lão già, tôi tôi đã làm gì sai? Cậu ăn trộm trái đạo vàng của ta mà còn giả bộ nữa à? Tôi không có, hoàng lão già, tôi oan uổng mà. Hoàng Thí Chủ trong câu chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Chú là ai? Bần đạo là nhất thanh của chùa Từ Huệ. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ là người xuất gia, ta khuyên chú không nên xen vào chuyện này. Người xuất gia luôn từ bi phương tiện cho người khác. Hoàng Thí Chủ, người hiểu lầm Chu Thí Chủ rồi. Nhất thanh làm sao mà có thể làm ngơ được chứ? Chú làm sao biết được ta hiểu lầm cậu ấy chứ? Nhất thanh tin là Chu Thí Chủ, không phải là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Ngày hôm qua, chỉ có chu Đại Dũng là người ngoài đến phủ của ta. Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa chứ. Hoàng Thí Chủ, người đừng nóng vội. Hiểu lầm chu Thí Chủ là chuyện nhỏ, không tìm được trái đào vàng mới là chuyện lớn. Ta gia hạn cho các cậu trong vòng 10 ngày, phải đem trái đào vàng đến gặp ta. Nếu không thì ta sẽ bắt cậu ta ngồi tù. Nhất thành sư phụ, Tôi không có ăn trộm trái đào vàng. Tôi thực sự là oan uổng mà. Nhất Thanh tin rằng quân không có ăn trộm trái đào vàng. Hoàng lão gia bắt quân đi tìm. quân biết đi đâu tìm bây giờ. Chuyện này rất kỳ lạ. Không chừng là có liên quan đến tinh linh ma. Lại là tinh linh ma. Để để kiếm thử tung tích của tinh linh ma xem sao. Vô ưu đại sư Việc đã làm xong rồi Bước kế tiếp con phải làm thế nào A-di-đà Phật Chỉ cần cúng Phật trăm ngày Là có thể đại công cáo thành Hoàng Thí Chủ Chuyện không thể chậm trễ Phải lập tức cúng Phật ngay Bằng tăng vẫn còn có việc phải làm Xin phép cáo từ ờ, Vô ưu đại sư Con vẫn còn có việc muốn thỉnh giáo đại sư Vô ưu đại sư đi nhanh quá Khi nãy mới phát hiện có một sinh linh đi ngang qua Tại sao lại đột nhiên không thấy nữa Có thể là cô hồn giả quỷ Không cần phải lo lắng Cũng có thể là thiện tri thức biết thần thông Muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta Lần này nhất định phải cẩn thận Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào Chúng ta chia nhau ra tiền Nhất Thanh Sư Phụ, có tìm được manh mối nào không? Hoàng quản gia có vấn đề, chúng ta phải đi tìm ông ta. Nhất Thanh Sư Phụ, trời sáng rồi, ngay cả bóng của Hoàng quản gia chúng ta cũng không thấy. Liệu có phải là để nhìn nhầm không? Nhất Thanh nhìn thấy rất rõ, Hoàng lão dạ, gia chính là ở gần đây. Nghe thấy gì cơ? Nghe thấy gì? Có âm thanh Ở bên này Hóa ra là trái đậu vàng do ông ta ăn trộm Ai vậy? Hoàng quản gia tại sao ông lại muốn hãm hại tôi? Ta, ta có nỗi khổ riêng Hoàng thí chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Người có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Ta làm như vậy đều là vì con gái của tôi. Con gái của ông. Con gái của ta bị bệnh lạ. Ta đã tìm mọi cách mà không thể chữa cho nó. Có một ngày ta gặp được vô ưu đại sư. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây? A-di-đà Phật xin hỏi Thí Chủ đang có chuyện gì phiền não vậy? Vô ưu đại sư, cầu xin ngài, ngài hãy cứu con gái của tôi. Ký chủ màu đứng dậy, con gái của ông sẽ ra chuyện gì vậy? Con gái của con mắc bệnh lạ. Các đại phu trong thôn đều bó tay không chữa được. Năm nay nó mới tròn 10 tuổi. Con không thể dương mắt nhìn nó rời xa con được. A-di-đà Phật, ký chủ không cần phải buồn phiền. Bần tăng có cách cứu chữa cho lệnh ái. Cách gì vậy? Xin cầu Phật Bồ Tát bảo hộ Phật Bồ Tát có thể chữa khỏi bệnh cho con gái con sao? Đương nhiên rồi, Phật Bồ Tát là giảm năng mà Nhưng mà phải có cống phẩm mới được Cống phẩm của ông càng quý giá Phật Bồ Tát càng hiển linh hơn Con chỉ là một cái hạ nhân biết đi đâu tìm cống phẩm quý giá bây giờ Cống phẩm rất quan trọng Đợi khi nào ông tìm được cống phẩm quý giá thì hãy đến tìm ta Ông làm như vậy sẽ hại tôi ngồi tù đó Xin lỗi, vô ưu đại sư nói với ta chỉ cần 100 ngày Thì bệnh con gái của ta sẽ khỏi hẳn Đợi qua 100 ngày, ta sẽ đi đầu thú với lão già Vậy thì tôi phải ngồi tù oan 100 ngày sao? Đây là cách cuối cùng để cứu con gái của ta Dù có lỗi với cậu, ta cũng phải làm một lần Hoàng Thế Chủ, chùa Từ Huệ cách đây không xa con đi với người để bài cúng phẩm Tiểu sư phụ Ông ta cầm trái đạo vàng đi cúng Thì quân phải làm sao Đừng dội Nhất thằng sẽ có cách Tại sao chú lại dùng những đồ rẻ tiền này Để cúng Phật Bồ Tát vậy Hoàng Thế Chủ, Ngài đừng xem thường những đồ cống này. Những đồ cống này đều có ý nghĩa của nó. Những trái cây này có ý nghĩa gì? À? Phía trước Phật một ly nước đại biểu cho tâm chúng ta phải thanh tịnh bình đẳng giống như nước vậy. Phía trước Phật, cống qua là đại biểu tất cả mọi việc đều có nhân của nó. Còn những trái cây này đại biểu muốn được quả báo như thế nào thì phải tu như thế đó. Bên đó lại có người đang nói chánh pháp Chúng ta qua đó xem Lại là tên tiểu hòa thượng đó Để tôi đối phó chú ta Cứu mình với Đừng sợ Mình đi cứu cậu đây Nếu nói như vậy Những trái cây này không phải là để cho Bồ Tát ăn Phật Bồ Tát không ngửi, không ăn, cũng không cần gì cả. Những cúng phẩm này chỉ là để thể hiện Phật Pháp, vì để dạy bảo chúng ta. Vậy đèn trường minh và nhang đại biểu cho cái gì? Đèn đại biểu cho ánh sáng trí huệ Nhang đại biểu cho giới và định Phật Bồ Tát không cần gì hết Vậy chúng ta cúng trái đạo vàng Phật Bồ Tát cũng không tiếp nhận Phật Bồ Tát không phải là tham quan ô lại Làm sao có thể tiếp nhận đồ của Ngài chứ Vậy con gái của ta không có cách nào cứu được rồi Hoàng Lão Gia, Ngài đừng lo Phật Bồ Tát dạy chúng ta trong thiện nhân ác có thiện quả Muốn mạnh khỏe trường thọ thì phải thực hành bố thí vô uy Ngài giao nộp trái đầu vàng để cho chu thí chủ không phải chịu cảnh tai bay gió vạ Vậy cũng là đang tích đức cho con gái của Ngài Con gái của ta sẽ khỏe lại không? Chỉ cần Ngài làm việc thiện trong thời gian dài Đem công đức ấy hồi hướng cho con gái Mùi ấy nhất định sẽ khỏe lại Ngược lại Nếu chu thí chủ vì chuyện này mà phải ngồi tù Ngài đã trồng xuống một nhân ác Ta không trồng nhân ác, ta không trồng nhân ác, ta... Cái gì? Là ông ăn trộm trái đạo dạng của ta Ta coi ông như anh em ruột thịt Tại sao ông lại làm như vậy? Lão già, con gái tôi mắc bệnh lạ Tôi vì muốn cứu con gái của mình nên không còn cách nào khác con gái của ông bị bệnh tại sao không nói cho ta biết Con gái của ông cũng là con gái của ta Con gái ông có bệnh chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn sao Lão gia Ngài bằng lòng chữa bệnh cho con gái tôi sao Đại phu trong thôn chữa không khỏi Thì có thể mời đại phu ở huyện chữa Tất cả chi phí do ta trả Đa tạ lão gia a di đà phật thiện tài thiện tài ma lực của mình bị tổn thương nặng nề, đúng là tiền mất tật mang. Xem ra chùa Tiểu Huệ là đạo tràng chân chính, chúng ta không thể tới gần. Chờ Tiểu Hòa Thượng ra khỏi chùa rồi, chúng ta hãy đối phó. Hồ ly trắng tìm áo Sắp đến ngày mừng thọ 100 tuổi ông nội của Triệu Tiên Sinh. Do đó, hai vợ chồng Triệu Tiên Sinh dẫn con trai là A Lương cùng trở về quê tham dự buổi tiệc mừng thọ của ông nội. A Phúc, đã lâu không gặp, con đã trở về rồi. A Phúc, lần này gia đình trở về tham dự tiệc mừng thọ của ông nội hả? À dạ đúng rồi, buổi tiệc mừng thọ 100 tuổi của ông nội thì làm sao gia đình tôi không có mặt được chứ? Nhưng mà còn đến mấy ngày nữa thì mới đến ngày mừng thọ mà. Lễ mừng thọ 100 tuổi của ông nội tôi phải mời rất nhiều khách, cho nên chúng tôi phải về trước để phụ chuẩn bị lễ mừng thọ cho ông. Chú Triệu, chú xem, cả nhà con trai của chú đều trở về tham dự lễ mừng thọ chú nè. À Phúc, các con thật sự trở về sớm rồi hả? A à, Lương đã lớn như vậy rồi sao? Thật là dễ thương. Ông nội con chào ông, đã lâu rồi không gặp ông nội. Ngoan, ngoan lắm. Lâu rồi ông cũng không gặp cháu của ông. Ông thật sự nhớ cháu lắm đó. Đúng rồi, các con đi đường cũng đã mệt rồi. Đi nào, đi, vô nhà chúng ta nghỉ ngơi. Ba ơi, gần đây sức khỏe của ông nội có khỏe hơn chút nào không ạ? À? đừng nhắc nữa. Ông ấy cũng giống như những người già khác, thân thể bị đau mà còn không rõ nguyên nhân. Có khi đau cả ngày không ngủ được nữa. Sao ba không đưa ông nội đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát xem sao ba? Có, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Từ trước đến giờ, bà cứ vì cái việc này mà rầu mãi. Chẳng phải lúc ông nội còn nhỏ thân thể thường bị đau nhất hay sao ba? Nhưng không ngờ căn bệnh này cuối cùng đã tra tấn ông nội lâu đến vậy hay sao? Căn bệnh này đã quấy nhiễu ông lâu đến như vậy Mà ông nội vẫn sống trường thọ như vậy Như vậy quá tuyệt vời Đi chúng ta mau đến thăm ông nội trước đã Cả nhà của Triệu Tiên Sinh sau khi về đến quê hương Bèn đến sống trong một căn nhà bỏ trống trước đó nhưng mấy hôm sau, vợ của Triệu Tiên Sinh luôn có cảm giác trong phòng thường có một cái bóng trắng xoẹt qua xoẹt lại. Ông xã, mấy ngày gần đây, em ở trong phòng thường nhìn thấy một cái bóng trắng. Ông xã à, căn phòng này dường như có ma hay sao đó. Có ma hả? Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Anh thấy mấy hôm nay em mệt rồi, cho nên mới xảy ra ảo giác như vậy thôi. Ngày mai em đừng làm việc gì hết, Em nên nghỉ ngơi một chút cho khuây khỏa Chẳng lẽ là vì em thật sự quá mệt Mà sinh ra ảo giác hả ừ, Chắc chắn là như vậy rồi Thôi chúng ta nghỉ ngơi sớm đi Ngày mai là ngày mừng thọ của ông nội rồi Sáng mai anh phải đi mua một ít đồ ăn nữa đó ừ. Trả áo cho tôi Trả áo lại cho tôi Tiếng gì vậy Ông xã Anh ơi Tỉnh dậy đi anh Anh nhìn xem Cái bóng trắng đó lại xuất hiện nữa kìa Trời ơi Có bóng trắng thật sao Chuyện gì đang xảy ra vậy Ông xã Anh cũng nhìn thấy có phải không Mấy hôm nay em nhìn thấy chính là cái bóng trắng này Lúc nãy nó còn nói chuyện với em nữa Cái gì Lúc nãy nó còn nói chuyện Trả áo cho tôi Trả áo cho tôi đi Ông xã Anh nghe nó đang nói chuyện kìa Nó là một con hồ ly trắng Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy Con hồ ly trắng đi đâu rồi Em không biết Lúc ban ngày cũng như vậy Nó luôn chạy qua chạy lại Cáo trắng đòi áo Đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy Anh thấy hay là ngày mai Mình đi hỏi ba xem sao Có lẽ bà biết một chút chuyện gì đó ừ, Xem ra chỉ có thể để đến ngày mai thôi Nhưng đêm hôm đó Triệu tiên sinh và bà Triệu cả đêm không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, ông Triệu liền dội vàng đi tìm gặp cha của mình, hỏi thăm tình hình. Ba, ngôi nhà của chúng con đang ở, trước đây dùng để làm cái gì vậy? Trước đây, ở đó là phòng của ông nội con. Sau này ông nội con già, bệnh tình cũng trở nặng, nên mấy anh em của bà thay phiên nhau đón ông nội về nhà chăm sóc. Sao vậy? Sao con lại hỏi như vậy? Ba, vậy ông nội có từng nói nhìn thấy cái gì ở trong ngôi nhà đó không ba? Không có. Tại sao con đột nhiên lại hỏi như vậy hả? Tối hôm qua con nhìn thấy một con hồ ly trắng ở trong phòng Mà nó còn nhìn chúng con đòi áo nữa <laughs> con đang nằm mơ đó thôi. Một con hồ ly trắng thì làm sao mà biết nói Con chưa tỉnh ngủ hả Ba, chẳng lẽ ba không tin lời con nói sao Cũng không hẳn Lúc đầu khi A Hương nói chuyện này với con Con cũng không có tin Nhưng khi chính mắt của con nhìn thấy Thì mới thật sự là sự thật Được rồi Ngày mai là ngày sinh nhật của ông nội con Cha còn có nhiều việc phải làm lắm Con cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa Mau đi mua thêm một ít thức ăn đi con dạ, thưa cha. Ông xã, vâng. sao rồi anh? Anh từ chỗ của ba vâng, về, có hỏi được gì không anh? Không có. Lúc đó ông phản ứng giống như anh vậy. Càng không tin có chuyện kỳ quái như vậy đâu em. Đúng rồi. Sự việc này, nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, thì ai mà tin cho được chứ? Ông xã à, dạ vâng. Nói về việc này, anh nghĩ như thế nào? Tại sao chúng ta lại nhìn thấy một con hồ ly trắng xuất hiện ở trong phòng chứ? Chẳng lẽ nào chúng ta đã nhìn thấy đó là linh hồn của con hồ ly trắng? Linh hồn của hồ ly trắng? Anh nói là linh hồn của con hồ ly trắng chạy đến ngôi nhà cũ của chúng ta đòi áo hay sao? Đúng vậy, căn phòng đó lúc trước là của ông nội anh Em nói xem, con hồ ly trắng đó có phải đến tìm ông hay không? Đúng đó, có khả năng. Lúc ông nội còn trẻ, chẳng phải ông nội là thợ săn sao? Con hồ ly trắng này chắc là đã bị ông nội bắn chết. Em nói cũng có lý, chúng ta đi tìm ông nội hỏi thử xem. Dạ, ông nội nhất định sẽ biết. Chúng ta mau đi hỏi ông nội đi. Hai vợ chồng của Triệu Tiên Sinh liền nhanh chân đi đến căn phòng của ông nội đang ở. Ông nội ơi, khi ông còn trẻ, ông có từng giết con hồ ly nào không? Một con hồ ly màu trắng. Hả? Sao đột nhiên còn hỏi vậy chứ? Ông xã, xem ra chúng ta đoán không sai. Con hồ ly trắng đó quả nhiên là có liên quan đến ông. Sao vậy? Con cũng biết con hồ ly trắng đó. Thưa ông, mấy hôm nay con thường nhìn thấy một cái bóng trắng cứ chạy tới chạy lui trong phòng nhưng mãi đến tận tối hôm qua, con mới nhìn rõ được đó là một con hồ ly trắng, mà còn là một con hồ ly biết nói nữa. Còn nói là con hồ ly trắng đó còn biết nói sao? Vậy nó nói cái gì? Nó luôn nói, trả áo cho tôi, trả áo cho tôi đây. Bảy mười mấy năm rồi, nó còn nhớ cái áo của nó sao chứ? Bảy mươi mấy năm rồi, ông ơi, Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là một câu chuyện bảy mươi mấy năm về trước, lúc đó ông chưa được 20 tuổi. Khi đó ông nội đang ở trong rừng, đặt bẫy lưới trên đất. Sau đó phủ lá cây lên trên cái bẫy. Lúc này trong thôn có một ông già từ đâu đi đến. Ông nhìn thấy ông nội của thời điên thiếu ở đó đang phủ lá cây. Nhóc à, cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Dạ con nghe nói ở đây có rất nhiều hồ ly xuất hiện Cho nên con đặc biệt là một cái bẫy Hy vọng có thể bắt được nó Con còn nghe người ta nói Dùng da của hồ ly là một tấm lót trên nệm giường Ngủ thì vô cùng thoải mái Cái gì? Cậu muốn bắt hồ ly? Tôi khuyên cậu hãy bỏ ngay cái ý niệm đó đi Hồ ly là một loài động vật rất có linh tánh Nếu cậu làm tổn hại đến tánh mạng của nó Thì nó sẽ theo cậu suốt đời Vậy hả? Tính mạng của nó bị thương rồi Vậy nó làm sao có thể theo con được nữa chứ Đây là chuyện ông không hề nghĩ đến Cái bẫy của ông bố trí quả thật đã bắt được một con hồ ly Mà còn là một con hồ ly trắng Trời ơi Quả nhiên là bắt được một con hồ ly trắng Tôi quả thật là may mắn quá Mày đang cầu xin tao ta cho mày phải không Đừng có mơ Tao phải dùng da của mày làm tấm nệm Ông nội thời niên thiếu liền đem cái bẫy thú và con hồ ly trắng trong đó cột lại, chát lên dài dội dã đem về làng. Vừa mới đi ra khỏi cánh rừng, ông lại gặp ông lão đó. Trời ơi nhóc à, đây là con hồ ly trắng cậu bắt được hả? Dạ đúng rồi, lông của con hồ ly này thật sự là quá đẹp, cháu phải dùng nó để làm một tấm nệm. Người thanh niên à, cậu không thể làm như vậy được, Chẳng phải tôi đã nói với cậu sao Hồ ly đều là động vật có linh tánh Nhất là hồ ly trắng Tôi khuyên cậu Hãy thả nó đi Thả nó đi Như vậy không thể được Muốn bắt được một con hồ ly trắng Là một việc không hề dễ dàng chút nào Muốn cháu thả nó đi Vậy là càng không thể được Còn hồ ly trắng đó cuối cùng cũng bị ông giết chết và sau đó đem bộ da của nó làm thành một tấm nệm. Nhưng mà ông dạng lần cũng không thể ngờ, chuyện xảy ra đã bảy mươi mấy năm, mà con hồ ly đó vẫn nhớ đến cái áo của nó. Nếu đã như vậy thì mình mang trả nó đi. Ông nội, nói như vậy tấm nệm da trắng của con hồ ly trắng đó ông vẫn còn giữ. Đúng vậy, mấy năm nay ông luôn để nó ở trên giường. Các con đỡ ta đứng dậy hai vợ chồng của Triệu Tiên Sinh dội dàng dìu ông nội từ trên giường xuống đất. Ông nội để tay dưới giường, kéo ra một tấm nệm già của con hồ ly trắng đó. Không sai, em nhìn thấy con hồ ly trắng đó với tấm da này giống hệt nhau đó anh. À, chuyện này thật là bất khả tư nghị. Nói như vậy, chúng cháu nhìn thấy con hồ ly trắng đó đang đi tìm là ông nội hay sao? Lúc đó khi ông bác và giết hại con hội ly trắng này Thì có người nói làm như vậy sẽ bị linh hồn của hội ly báo ứng Nhưng lúc đó ông còn quá trẻ, không tin vào chuyện này Bây giờ nhìn lại mấy năm nay của ông chịu nhiều nỗi thống khổ đây Chẳng phải là con hội ly này mang lại hay sao Ông nội sao ông lại nghĩ như vậy Gào của ông nổi lên những cây chỗ đau nhất giống như là kim châm dao cát. Bây giờ nghĩ lại, con hồ ly đó chẳng phải nó cũng trải qua nỗi thống khổ này hay sao? Thì ra bệnh của ông là bệnh nhân quả. Ông ơi, nếu mà như vậy, vậy chúng ta đem cái áo này trả lại cho con hồ ly trắng đó đi. Có như vậy, nó mới có thể tha thứ cho ông. Các con mau đi chuẩn bị một ít lễ vật. Ông muốn đích thần quỷ xuống cầu xin sám hối với nó. Dạ được, vậy để cháu đi chuẩn bị. Vậy là hai vợ chồng ông Triệu chiều ông nội đem tấm nệm làm từ da của con hồ ly trắng đó và một ít đồ cúng tế ra ngoài giường quả thiêu. Tôi hành tâm kinh lỗi cứu mày, lúc đó tôi đã làm tổn hại chúng mày, Bây giờ tôi hướng về chú mày xin lỗi những sai lầm đã qua. Lâu này tôi sẽ làm việc tiện phóng sanh và hộ sanh để trả tội nghiệp trước đây của tôi và nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho chú. Nói xong, âm dập đầu trước tấm nệm da hồ ly trắng đang cháy. Không lâu sau, lửa từ từ tắt liệm, tấm nệm da cũng biến thành tro tàn. Ông Triệu dìu ông nội đứng dậy. Ông ơi, áo của con hồ ly trắng chúng ta đã trả lại cho nó căn bệnh mà mấy năm nay của ông chịu đựng nhất định sẽ khỏi. Ừ, hy vọng vậy. Anh nhìn kìa, thật là người gặp hỷ sự tinh thần phấn chấn. Ông Triệu ngày tuần bệnh đau ngay cả bước xuống giường còn không được, mà hôm nay khí sắc có thể khá hơn rồi. Đúng đó, hôm nay xem ra tinh thần của ông ấy thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Ông nội, Hôm nay ông nội thích thế nào Nếu như da thịt ông còn đau thì hãy nói cho cháu biết Tối hôm qua, ông nằm mơ thấy con hồ ly trắng đó, nó đã tha thứ cho ông. Nếu mà như vậy thì bệnh của ông cũng dần dần bình phục thôi, con xem. Hôm nay da thịt của ông một chút cũng không còn đau nữa. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy là... Từ đó trở về sau, Căn bệnh đau nhức trên da thịt của ông Triệu lớn không còn đau nhức chút nào nữa. Và bệnh của ông Triệu lớn thật sự đã được hồi phục.